phải tìm anh nữa không sao anh vẫn chưa thấy em đã cố gắng để mình giống như em vô tình như thế thôi em vô tình yêu lấy anh mà sâu đậm như thế này em đi thật xa đến mọi nơi phương trời lại. like that